chào anh em nhé cái video ngày hôm nay tiếp tục để giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không gian mà mới nhất ở bên cơ sở tôi Đấy, cái bộ hột tài xỉu này thì uh, bên tôi mới cho ra mắt anh em Đấy, và cũng có một số anh em đấy, một số anh em khách quen ủng hộ cho tôi và lắc cái bộ hột này anh em phản hồi lại là rất là ok đấy thì chính vì đó mà tôi uh, muốn làm cái video này để chia sẻ cho anh em đến những anh em nào làm tay cái thì anh em có cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu anh em có thể lên tài xuống xỉu theo ý muốn hoặc là anh em có thể giữ tài giữ xỉu đấy thì ờ, cái cách lắc của nó như thế nào thì khi mà anh em lấy hột thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy thì trên video này thì tôi không tiện nói tại vì là cái bộ hột này nó là hàng độc quyền là cơ sở tôi nên là nói ở trên video này thì nó không tiện đó thì anh em cứ lấy hạt đi video trực tiếp cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách lắc nhé rất là đơn giản thôi Đấy. anh em à, có thể ừ, sử dụng cái bộ hột này cùng với cách lắc thì anh em đi lắc tài xỉu này nó rất là hiệu quả cho anh em luôn đấy mà bộ hột này thì đi cực kỳ khôn đó, đi cực kỳ khôn thì uh, anh em sử dụng nó anh em sẽ biết đấy thì uh, ngay sau đây tôi vào tôi sẽ test qua cho anh em cái tăng tích đấy, để khi mà anh em đến sân chơi thì anh em cần uh, test những cái gì ở đây thì uh, đến sân chơi thì chắc chắn là anh em cần phải test là nam châm nước muối dọi đèn rồi đúng không đây Đấy. cho anh em xem trong suốt luôn nói chung là cực kỳ trong luôn nhá đẹp hột đẹp Đó. nắp này nắp này không có gì nhá nắp, uh, nắp sơn bình thường Đó. Đấy, tôi sẽ thử cho anh em nam châm này đây 500 này anh em nhé Đấy, cuối cùng là nước muối đây. nước muối Đấy. nước muối được chưa ok hết anh em nào mà đến được cơ sở thì anh em đến được cơ sở tôi thì anh em đến tận nơi anh em test cái bộ hột này đấy thì không có cái gì bằng mà anh em tự tay anh em test đấy, và tôi sẽ hướng dẫn luôn ở trên này nếu mà anh em nào đi được còn nếu anh em nào không đi được thì anh em cứ uh, đặt hàng thì tôi sẽ gửi hàng về cho anh em nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em để xem cái bộ hột này nó đi như nào nó đi như vậy nó còn đã đủ tiêu chuẩn cho anh em khi mà anh em sử dụng bộ hột này anh em đi lắc chưa nhé à, thì, uh, xin giới thiệu với anh em đây chính là cái bộ hột tài xỉu cây nhé bộ tài xỉu cây mà cái bộ hột tài xỉu này thì là bên tôi uh, mới cho ra mắt anh em nói chung là bộ hột đi à, khá là hay và cái chất hột của nó cũng rất là đẹp anh em thấy không? Đây đấy. trời hột đấy hột rất là đẹp nhé hột 13 ly đấy. Này. rất là đẹp luôn đó thì uh, khi mà anh em đi sân chơi thì là anh em có thể anh em lắc cái bộ hột này nó chén tài chén xỉu đấy, chén tài chén xỉu thì uh, cái bộ hột này nó đi rất là đều đều khoảng tầm 8 90 phần trăm cho anh em nhé tài này xỉu này tài này xỉu này tài này chén này đứng ở một chén xỉu chén này lên tài này Đấy, tài không vâng. đấy thì cái ờ, bộ hột này anh em có thể là giữ tài giữ xỉu được cũng rất là ok đấy thì khi mà anh em giữ tài hay là anh em giữ xỉu đấy, thì ờ, đều như nhau cả thì về đang tài thì tôi không thích giữ dài, thích giữ xỉu thì à, tôi sẽ cho cái bộ hột này nó về cho bộ hột tài xỉu cây này nó về mới xỉu đó về xỉu để tôi sẽ lắc giữ xỉu để cho anh em xem nhé đó thì anh em lắc tài hay là anh em lắc xỉu anh em giữ tài giữ xỉu thì là nó đều như nhau cả thôi nó cũng là cái cách lắc như vậy thì anh em chỉ cần lắc làm sao nó đúng với cái cách mà bên tôi chia sẻ cho anh em thôi là anh em có thể lắc được cái bộ hột này nó rất là hiệu quả cho anh em đi lắc tài xỉu nhá Đấy. 135 này tiếp tục giữ xỉu cho anh em này Đấy, 223 này tiếp tục giữ xỉu 235 này 235 tiếp tục giữ xỉu rồi Đấy, 115 này Đấy, 135 này Đấy, cái trái này lên tài đấy thì uh, anh em uh, đã vừa theo dõi cái uh, video của tôi đấy, giới thiệu cho anh em về cái bộ hồ tài xỉu cây bộ hồ tài xỉu không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi đấy, chia sẻ cho anh em để anh em đi lắc tài xỉu anh em có cái bộ hột anh em đi lắc nó hiệu quả đấy thì uh, anh em nào xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ nhé đấy. video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em